Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021, tức ngày 13 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Cục diện tí dậu tương phá nhắc nhở đường công danh sự nghiệp của người tuổi tí có dấu hiệu xa sút Có giáp này nên cẩn trọng trong chuyện công việc bởi sự lục đục, thiếu sự gắn bó đoàn kết cho tập thể khiến mọi kế hoạch trong ngày khó lòng trôi chảy và suôn sẻ như mong muốn. Một tập thể muốn bền vững và lớn mạnh thì phải có sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên. Bản mệnh nên gợi ý một số biện pháp để hóa giải những mâu thuẫn này, loại bỏ những yếu tố ảnh hưởng xấu đến tập thể nếu không thể xử lý được.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 vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi sửu có phần tiến triển hơn, con giáp này đi đâu cũng có người quý mến và giúp đỡ, giảm bớt khá nhiều khó khăn, chướng ngại vật trên con đường đi tới thành công. Để thành công hơn nữa, bản mệnh nên học cách hỏi hợp lý, cách nghe chăm chú, cách trả lời thông minh và ngừng nói khi cần thiết. Người tuổi sửu hãy luôn nhớ những điều này, nhất là trong công việc, khi ta phải tiếp xúc với những người mới quen và ta cần lấy được lòng tin nơi họ.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 Tuổi dần bị thương quan ngăn trở, có giáp này xông xáo bao nhiêu cho công việc thì khi liên quan đến tiền bạc lại càng nhút nhát hơn. Bản mệnh suy trước tính sau mãi mà không đưa ra được quyết định cuối cùng, đừng để mình lơ đễnh mà ảnh hưởng đến công việc. Tiền có trong tay nhưng con giáp này không biết làm thế nào để nó sinh sôi nảy nở mà có phần an phận thủ thường. Những gì người tuổi dần có đều chỉ là nhờ cần cù tiết kiệm chứ không phải do cơ hội tạo ra. Xui xẻo nối tiếp nhau xảy đến, bản mệnh rất dễ mất tiền oan trong ngày hôm nay.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 Ngày mão dậu tương xung được công danh sự nghiệp của người tuổi mão gặp khá nhiều trở ngại, rắc rối, không đủ niềm tin vào bản thân và mọi người, con giáp này sẵn sàng nghi ngờ từ những thứ nhỏ nhặt nhất, mâu thuẫn bùng nổ chẳng thể xoa dịu được. Chuyện đáng lẽ chẳng có gì nếu như bản mệnh có thể kiểm soát được cảm xúc và có khả năng phán đoán đúng sai một cách chính xác.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 Con giáp này có trách nhiệm với công việc, luôn tự tin rằng mình có thể hoàn thành công việc. Thậm chí khi khó khăn nhất, người tuổi thìn cũng không từ bỏ lòng tin cũng như tinh thần trách nhiệm của mình. Với ý chí kiên định như vậy, bản mệnh từng bước vượt qua khó khăn để tiến tới mục tiêu đã định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 Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi ngọ hôm nay sẽ gặp nhiều may mắn trong vận trình tài lộc. Sự nhạy bén của con giáp này là bí quyết để tiến gần hơn đến thành công. Bởi trong chuyện làm ăn, thực lực tuy cần nhưng không thể thiếu được thời cơ. Hãy kiên trì với mục tiêu đã chọn và cố gắng hết mình, may mắn sẽ mỉm cười. Bản mệnh không sợ những thử thách bởi biết đó là cơ hội để mình có thể khám phá được thêm nhiều điều thú vị và tạo thêm không gian phát triển cho mình. Là con giáp mạnh mẽ và dũng cảm, tuổi ngọ sở hữu nhiều thứ mà người khác không thể tưởng tượng được.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 trong ngày thiên quan xuất hiện có khá nhiều vướng mắc cho công việc khiến cho tuổi mùi phải đau đầu tìm cách tháo gỡ. Con giáp này đã đưa ra rất nhiều ý tưởng nhưng dường như chúng đều không phát huy hiệu quả. Bản mệnh càng muốn đi đường vòng thì lại càng thấy có nhiều khó khăn hơn. Con đường hay nhất để thoát khỏi gian khó là đi xuyên qua nó. Những gì phải đến thì chắc chắn sẽ đến, không thể nào trốn tránh được. Người tuổi mùi hãy dũng cảm và đối mặt với những thử thách mà cuộc sống dành cho mình. Tự tin vào bản thân và đừng để khó khăn đánh gục mình.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 Thân dậu tương hội đưa tình duyên của người tuổi thân vô cùng vỡ sắc, được chỉ lối dẫn đường cho lứa đôi tìm đến với nhau. Hôm nay rất có thể có giáp này của độc thân sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời mình, thấy được những điều kỳ diệu mà chỉ có tình yêu mới có thể mang đến được. Chính ấn xuất hiện, vợ trình công danh sự nghiệp của bản mệnh tưởng chừng đang rơi vào bế tắc, bỗng nhìn thấy ánh sáng phía cuối con đường. Chỉ cần tuổi thân suy nghĩ tích cực hơn và cố gắng thêm chút nữa, phía sau đám mây đen kia sẽ là cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa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 Tuổi dậu gặp ngày dậu dậu tự hình nên có quá nhiều nỗi lo phiền về tình cảm, hết chuyện gia đình lại đến chuyện của chính bản thân mình, con giáp này không biết mình phải bắt đầu tháo gỡ rắc rối từ đâu. May mắn được thiên ấn soi đường, sự nghiệp của bản mệnh vẫn khá suôn sẻ, sự nhanh nhạy vốn có của người tuổi dậu vẫn được bảo toàn, thậm chí còn càng phát huy cao độ hơn khi tập trung dồn toàn sức lực vào đó. Nếu con giáp này dám nghĩ dám làm, thành công chỉ là chuyện sớm muộn. Con giáp này luôn động viên mình tiến bước dù có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa. Cuộc sống chẳng thể nào dễ dàng, chẳng ai trải thảm hoa hồng cho mình tiến bước cả. Nhờ lối tư duy tân tiến ấy, bản mệnh luôn đạt được những thành quả bất ngờ, khiến mọi người xung quanh nể phục. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu Thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất, Cục diện tuất dậu tương hại là điểm báo cho thấy vận trình tình cảm của người tuổi tuất không được như ý. Biết bao khó khăn mà con giáp này và người ấy đã cùng nhau vượt qua, tưởng chừng không gì có thể chia cách đôi bên, nhưng rồi bất ngờ vẫn luôn xảy ra khi ta không ngờ tới nhất. Những mâu thuẫn đến từ chuyện không thể ngờ nhất, Dường như bản mệnh và nửa kia đã quá mỏi mệt với cuộc sống nên chẳng còn đủ nhẫn nại với nhau. Đôi bàn tay từng nắm chặt ngày nào giờ cũng chẳng còn ở bên nhau. Tình cảm dã nứt là chuyện đã quá rõ ràng.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 Kiếp tài giáng họa đường tài lộc của người tuổi hợi sa sút rõ rệt, chẳng hiểu vì lý do gì mà con giáp này bỗng trở nên mù quáng, tin vào những người không đáng tin, lại đẩy những người thực tâm với mình ra xa. Cuối cùng, bản mệnh là người phải chịu thiệt thòi. Để thành công trên đường đời, bản mệnh phải học cách lựa chọn. Nếu tuổi hợi lựa chọn sai thì sẽ phải chấp nhận sự thực là bản thân sẽ đánh mất rất nhiều thứ mình khó khăn lắm mới có được. Do đó, con giáp này hãy cố gắng giữ tỉnh táo và đừng để cảm xúc lấn át mình quá nhiều, nhất là trong công việc ngũ hành tư sinh cho thấy vận trình tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tốt đẹp. Dù con giáp này đang gặp kiếp nạn, nhưng người ấy vẫn ở bên, giúp tuổi hợi nhìn rõ được lòng người, biết được đâu là người quan trọng mà mình phải giữ lại bên mình. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,